xanh ngắt ngũi núi nơi hùng vĩ đền đục đường tu khí trung linh sông thao thác đồ trước kênh đông uống cổ tí tình tình danh danh danh gành ai ý ai mặt mặt nước gành ngang tranh vênh vênh bóng bóng xuôi đài bao la ngân việc trong ngoài cân mẫn sớm chưa màu bàn cô coi sóc cả toàn. cô đôi nhan sắc nên nhìn làm ba giáo cảnh tiên I love còn dao quay túi vong bên người đi hà cho trăm họ giờ sang đời đời cho trăm họ đời đời giàu sang lộc cho lắm về đến đây càng nhiều cô ban cho dài nhật sang yêu bồng lộc cho nhiều hương ngôi năm xưa thành đồng con khuya sớm phụng thờ ba mươi mùng một mười tư hôm dầm ba mươi mùng một hôm dầm mười to lose.

Oh. bao bắt đầu tình hà ý à, cô này cô đã lên cô bầu diều năm om đủ ba hỏi cơm lam thịt thình khế chua măng vội Thôi đồng độc đua nhau bé lai Vượt muôn trùng thác cái gành con Rượu tăm hiên đủ ba bò Hê hê hê hê 为高。